chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi chia sẻ cho anh em cái ờ, bộ đồ chơi tài xỉu báo dung thì cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung này thì cũng có rất là nhiều anh em biết rồi còn cũng có những anh em chưa biết thì anh em nào chưa biết thì anh em theo dõi cái video thì đây chính là cái bộ bộ, bộ cảm ứng tài xỉu báo dung đấy thì bộ cảm ứng tài xỉu báo dung này nó chơi như thế nào thì cũng rất là đơn giản thôi cái bộ tài xỉu báo dung này nó là cái hàng cảm ứng thì là cái hàng cảm ứng anh em nào vẫn chưa biết thì đây tôi sẽ chia sẻ cho anh em đây chính là cái miếng dán cảm ứng này đây chính là cái miếng dán cảm ứng thì cái miếng dán cảm ứng này thì là một bộ nó là được à, ba cái miếng dán này Đấy, anh em đây có ba miếng dán này thì anh em về anh em có thể anh em dán vào hột của người ta cũng được hoặc là anh em có thể đưa sẵn vào trong cái hột tài xỉu Đấy, ví dụ như ba hột này Đấy, ví dụ như ba hột này tôi đã đưa sẵn vào trong cái ba cái mặt lục này nhé đã đưa sẵn vào ba trong ba mặt lục này rồi thì khi nào mà anh em chơi anh em lắc thì là nó sẽ rung khi có mặt 6 ngửa lên nhé Đấy, khi có mặt 6 ngửa lên thì uh, nó rất là hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi thì cái miếng dẫn cảm ứng này nó báo rung ở đâu đây chính là cái báo rung của nó Đấy, thì cái báo rung của nó tôi đã làm sẵn ở trên nón Đấy, thì đây chính là cái cái cái, cái cách chơi tài xỉu mà vô cùng hiệu quả cho anh em thì à, khi mà anh em đi sân chơi thì là anh em chỉ cần à, dán được cái cái cái miếng dán cảm ứng này vào trong hột của người ta hoặc là anh em sẽ đưa được cái bộ hột mà có sẵn cái cảm ứng vào sân chơi anh em chơi thì anh em chỉ cần đội cái nón lên anh em sẽ biết được mặt lục của nó lên thì nó sẽ báo cho anh em ở trên nón luôn nhé thì uh, sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy. test cho anh em thứ nhất là test cho anh em về cái tang tích của nó tất nhiên là cái đồ chơi bịp nào thì là cũng có tang hết tôi sẽ thử cho anh em làm chân này Đó. thử làm chân ok thử anh em nước muối này Đó, nước muối ok này là trong Đó. thì à, sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái à, hiệu quả của cái bộ tài xỉu cảm ứng báo dung này cái miếng dán cảm ứng thì là anh em đưa sẵn vào trong cái mặt lục này rồi tôi sẽ đưa sẵn vào trong cái mặt lục này rồi thì là anh em về anh em chơi chỉ việc là ngồi anh em lắc Đấy, thì anh ngồi anh em lắc thì anh em đội cái nón này Đấy, anh em đội cái nón này thì khi nào mà anh em cảm nhận được cái độ dung của nó trên nón thì là anh em biết được trên trong cái chén này nó sẽ có lục Đấy, thì có lục thì anh em kết gì Đấy, cái thì anh em sẽ kết tài Đấy. và con cũng vậy nhá Đấy, tôi sẽ test cho anh em này test cho anh em năm bảy chén Đấy, như trái này thì uh, nón báo dung Đấy, nón trên nón báo dung thì uh, anh em uh, kết xỉu hoặc à, kết tài anh em kết tài thì giờ nó sẽ có 70 đến 8, à, 80 đến 90 phần trăm nó sẽ đứng ở nó sẽ có mặt lục nhá 80 90 phần trăm có mặt lục giờ anh em đó lục ba lục luôn nhé đó. như thế này thì ờ, máy không dung Đấy, không dung thì là anh em đánh xỉu cũng được hoặc là anh em hoặc là anh em can nền đó là cái cái nhé đó Đấy, tiếp tục vẫn không dung Đấy, không dung mở ra anh em hoàn toàn là không có lục 135 Đó. tiếp tục là máy không dung không dung không có lục đó. Ờ, không có lục nhưng mà tàn Đấy. những trái này không có lục mà anh em đánh xỉu thì là anh em bị phản Đấy. tất nhiên là phản tới hột rồi anh em không thể tránh được Đấy, những trái này máy báo dung này báo dung thì chắc chắn ở trong này 89 phần trăm nó sẽ có lục nhé anh em đánh lục tài Đó, lục tài tiếp tục lại lục này mở 190 phần trăm là có lục đó, lục rất là hiệu quả đúng không anh em đây chính là cái bộ đồ chơi tài xỉu cảm ứng báo dung đấy, rất là hiệu quả cho anh em đi chơi tài xỉu nhé đó thì cái ờ, bộ đồ chơi này anh em nào mà muốn tìm hiểu thêm anh em có thể gọi điện cho tôi hai cái số điện thoại trên màn hình để tư vấn thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt các anh em